Anh không họ hứa cũng chẳng tên thề Nói là làm tôi không tiện kể Ê, mấy câu chuyện bên lề Em yêu kiều thướt tha Như trong cổ tích bước ra mái tóc người vừa lướt qua là anh đã lỡ yêu muốn nước hoa trước thì em rất là hay tham gia những cái cuộc thi nhan sắc xong rồi thì em ờ, đạt những cái giải nhưng mà đạt cái phụ không à không đạt cái chính em tức chị em buồn em buồn lòng khổ tâm nhiều lắm xong rồi em có tham gia một cái chương trình là nét đẹp uh, văn hóa bản sắc dân tộc năm 2018 thì em đạt được giải ờ, Á Khôi nhưng mà bực lắm chị Á à, Khôi thì không thể có vương miện được thế là bạn bè em nó kêu là tao mua cho mày cái vương miện <laughs> mày đừng đi thi nữa vậy cuối cùng cái vương miện này là mua hả yeah mua giải bạn ấy không hiền những gì mình nghĩ đó <laughs> em thấy uh, bạn ấy hơi tưng tửng hơi kiểu uh... Ờ, em cũng hơi nhí nhố nhí nhố à? hồi nãy bé kia thì nói gì hơi tưởng tượng bây giờ này thì hơi nhí nhố chết em rồi quyền ơi bản thân mình thì sao có điểm mạnh điểm yếu gì điểm mạnh của em thì em có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ à. em vẽ cái gì em vẽ được người yêu của em mà em là họa sĩ nhí từ bé mà đó giờ đã từng vẽ ai rồi em vẽ anh yêu cũ ạ trời ơi em có con mắt thẩm mỹ ấy rồi uh, đam mê thời trang khéo tay nữa thì em cũng sẽ nấu ăn ngon em có thể nấu ăn cho người yêu mỗi tuần người ơi, với phiên bản đặc biệt này thì quý vị khán giả hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viper để tham gia hai mini game